xây cái chùa Ba Vàng trùm chám, trùm xã đầu tiên. Một người thanh niên cường tráng như thế mà lại có địa vị trong xã hội, mà lại không theo địa vị mà lại tự mình cắt ái để đến nơi rừng hoang vắng này để mà tìm ra Phật Pháp. Thì trong cái Phật Pháp ấy nó vi diệu nếu không có sư phụ thì không biết là đời con sẽ ra sao và không biết đi về đâu tất cả mọi người hãy tin vào con đường em hiểu đang đi và của đại đức hiểu đang làm và hãy tin vào điều ấy để cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn thưa quý vị mùa xuân là mùa của cây cối đơm hoa đơm chuối nảy lộc là sự bừng tỉnh cho một sức sống mới sau những chuỗi ngày đông âm u giá lạnh. Và có những người được ví như mùa xuân khi gieo nền những niềm tin và hy vọng vào cuộc đời bằng trí tuệ, tướng lòng yêu thương và từ bi vô bờ bến của mình. Nhờ đó mà bao mảnh đời đã đổi thay như bước sang một trang sách mới, đẹp tươi nhiệm màu. Con là mang trong mình căn bệnh u sợi thần kinh từ năm 12 tuổi. Con đã trải qua 4 lần phẫu thuật để loại bỏ khối u nhưng mà mỗi năm á, thì u nó đều phát triển và to lên thì sau 4 tháng con tu tập dưới sự hướng dẫn của sư phụ và đại tăng chùa Ba Vàng thì may mắn đã mỉm cười với con sau 4 tiếng trong phòng phẫu thuật thì sức khỏe của con rất là tốt Đến nay là đã khoảng được một năm rưỡi sau ca phẫu thuật Con đã đi đứng nhẹ nhàng hơn rất nhiều Và khối u bên trong chân trái thì không có dấu hiệu tái phát từ một bệnh nhân liệt hoàn toàn hai chân công danh sự nghiệp thì đã mất đi vậy mà khi được biết đến sư phụ ở ờ, sau quá trình 8 tháng tu tập ờ, con đã ờ, được chuyển hóa bệnh và căn bệnh liệt của con đã khỏi và con đã đi lại được hoàn toàn sự chuyển biến rõ rệt của trong gia đình con đó là đứa con trai út trước kia cháu thường xuyên chửi mắng bố mẹ đập phá nhà cửa Hiện nay thì cháu không còn đập phá nữa. Con trai lớn của con ung thư ác tính, giờ thì cháu cũng đã sức khỏe rất tốt. Tháng 12 năm 2017, lúc đó thì con cảm thấy rất là mệt mỏi về tắc trong cuộc sống, sức khỏe yếu, công việc không được như ý, thu nhập thấp, tình duyên thì giảm nứt. Rồi về cho chúng học con đã được gặp sư phụ những lời giảng của thầy về nhân quả và cách diệt khổ thực sự đã khiến con thức tỉnh và có cách nhìn nhận khác vào cuộc sống. Con đã hồi hướng cũng như uh, cúng dường đúng pháp, uh, thực hành ứng dụng vào trong cách giao tiếp hàng ngày đối với mọi người xung quanh và các đối tác. Từ đó thì cơ hội kinh doanh được rộng mở, các mối quan hệ cũng đã được cải thiện lên rất nhiều. Gần 40 năm trong nghề y, tôi cũng đã cứu chữa rất nhiều bệnh nhân Ờ, rồi đến một lúc bản thân tôi cũng ốm đau bệnh tật tôi không chữa được bệnh cho mình và tôi bắt đầu học theo lời Phật dạy từ những bài giảng sư phụ thực sự là tôi đã chuyển bệnh trên thân từ một người bị bệnh thoát vị cột sống 12 năm nay bây giờ gần như tôi đã trở thành một người gần như bình thường không còn những cơn đau dày vò tôi nữa con đang có nghiệp bệnh đó là huyết áp cao. Khi con đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói rằng là huyết áp của con đã cao nhất, không còn có thể nào mà cao hơn được nữa và tâm trạng con rất no nắng. Nhưng lúc ấy con như được có à, cái phao cứu cánh cho mình là sư phụ đã chỉ dạy cho con và hướng dẫn cho con cách tu tập và trong thời gian khoảng hơn một tháng thì con tu tập và nghiệp của con, thân bệnh của con lúc đấy được chuyển hóa huyết áp đã trở lại bình thường ạ. À. Vào năm 2017, con bị mắc căn bệnh ung thư máu. Bệnh tật và cuộc sống của con đã có sự chuyển hóa rất cụ thể sau khi được tu tập theo lời chỉ dạy của sư phụ. Hiện tại thì con thấy sức khỏe của con rất là tốt, cơ thể luôn luôn ổn định và không còn mệt mỏi như trước. Và hiện tại thì à, con thấy tâm mình rất là an ổn và an vui. Khi được tu tập dưới sự chỉ dạy của sư phụ, con đã khỏi hẳn được căn bệnh đau đầu, nôn nong, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, gia đình hòa thuận, hạnh phúc hơn. Một ngày tôi ngã bệnh, nặng, đi khám ra rất nhiều bệnh, nang thận, nang gan, nang buồn trứng, sỏi thận, dẫn đến suy thận. Khi bác sĩ cầm tờ giấy khám bệnh đưa cho tôi, mọi thứ như sụp đổ. Nhân duyên tôi tình cờ nghe được bài giảng chia sẻ trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 21, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh tham gia. Từ đó, tôi nghe nhiều video giảng Phật Pháp hơn và tư duy thực hành theo lời Thầy giảng dạy. Tôi thấy tâm mình mát mẻ và khỏe hẳn lên. À, tôi đi khám bệnh thì không còn sỏi thận và các bệnh khác thì tiến triển tốt hơn, mọi việc trong gia đình thuận lợi hơn rất nhiều từ khi ờ, con đã nghiện ờ, chất ma túy này ờ, nó đã làm cho con đắm chìm mù tối bế tắc của cuộc đời con à, nếu con không được gặp sư phụ cùng chư tăng chùa ba vàng thì chắc chắn gia đình con sẽ tan vỡ và cuộc đời con không còn biết về đâu hay cũng không còn trên cuộc đời này nữa nhưng hạnh phúc thay duyên lành đã đến với con được gặp sư phụ mà con được chuyển nghiệp giờ đây con đã đi làm ăn hướng thiện, làm được uh, các giá. Vâng, thưa quý vị, từ những câu chuyện trên có thể thấy, nhân vật chúng ta đang nhắc đến là Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Sư Phụ là bậc thầy mô phạm, truyền trao giáo pháp của Đức Như Lai, giúp bao gia đình, bao mảnh đời đang trong cảnh cuối cùng, tưởng chừng như rơi vào bế tắc tuyệt vọng, được trở về với cuộc sống bình an, làm chủ bản thân, làm chủ vận mệnh. Vì sao với hàng đệ tử, Sư Phụ như một người thầy khả kính, Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm ngay sau đây. Tôi xin chia sẻ một kỷ niệm thời thơ ống của thầy với tất cả anh chị em chúng tôi. Thầy là một người thông minh mà vui tính, mà tính tình của thầy hiền lắm. Mỗi khi nghe thầy kể chuyện, mọi người đều tranh nhau để ngồi gần, để em ngồi gần anh. Thầy bảo các em ạ, à, ta phải ngoan và ta học giỏi đi học giỏi đi rồi ta sẽ biến ước mơ đấy thành sự thực và anh ước mơ rằng sau này anh học giỏi lên cao anh sẽ mơ ước rằng anh sẽ được đi theo đức phật để mình làm những <coughs> điều trong lòng mình chưa làm được hết thầy là một ờ, người con rất là có hiếu mà rất là ngoan ngoãn khi mà bố mẹ ấy, ờ, có làm việc gì ấy, thầy ờ, cũng vào làm cùng xong rồi là khi mà bố mẹ sai việc gì là không có từ chối thế và nhận làm ngay dù là làm được hay không làm được nhưng cũng nhận lời khóa học 1981 cả tỉnh Hải Dương chỉ có một lớp chuyên toán và lớp chuyên toán này không quá 27 học sinh thì năm đó là thầy Thái Minh vào chuyên toán của tỉnh Hải Dương trong quá trình học học tập thì em rất nghiêm túc em đã học rất giỏi về môn toán và sau này ông lại được ở lại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thầy Hiếu là rất chăm chỉ, biết là nhà khó khăn nhưng không dám vòi vĩnh. Từ ăn uống cho đến ăn mặc rất sơ sài. Ra đến ngoài thấy trông thấy con. Nhiều lúc mình phải cắn răng vào. Không cầm được cái lòng thương con. Nó, nó thế nhưng mà cứ phải động viên là thôi toàn thứ chịu khó học hành cô có làm việc với cả thầy Thích Trúc Thái Minh ở phòng kế toán của Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp. À, trước kia thì nó thuộc là bộ à, công nghiệp. Thầy rất là năng nổ, ừ, kiểu như là à, nhiệt huyết. Ấy. Thầy luôn luôn hướng dẫn các đội ngũ thanh niên trẻ của viện để làm sao làm cho được công việc nó, nó tốt nhất cũng như các phong trào đoàn được tốt nhất thầy cũng luôn tổ chức những cái à, chương trình ngoại khóa có những cái gì mà mình chưa biết thầy cũng đều hướng dẫn rất là tỉ mỉ thầy đã ngồi tâm sự với tôi là thầy sẽ là đi xuất gia đúng là tôi thà là một người bạn thân mà đúng là thực sự là coi là cũng là bằng hoàng thầy tình cảm lắm thầy trông trẻ đẹp trai thế nên là khi mà thầy nói là thầy uh, đi đi tu ấy mọi người cũng cảm thấy hụt hẫng nghĩ đến thầy mà cũng nhiều nốt nó hẫng hụt đấy mà cảm xúc của tôi đúng là mất đi là một người như là mất đi một cái gì đó rất là thiêng liêng cao cả thế thế và đến khi thầy lên trụ trì chùa Ba Vàng thì chúng tôi cũng theo thầy thương thầy lắm Tại vì nhìn thấy cái cảnh mà thầy ở trên đấy cũng, Lúc ý cô nhớ là hình như chỉ có một mình thầy thôi Nhưng bảo cô thầy ở trên núi như này á Cũng cứ chia sẻ với cả uh, mọi người trong đoàn ấy Thế nhưng mọi người bảo là ở ừ, thầy đi tu thì thầy kiểu như chấp nhận kiểu như khó khăn, gian khổ như thế Chứ không phải là như mình ở, ờ, ở, ở thành phố Phải như thế thì thầy mới tu được nếu mà những người không ai mà lên chùa từ cái lúc mà sơ khai như thế thì không thể nào tưởng tượng được là cái công sức mà thầy làm xây dựng được ngôi chùa khang trang như thế này không thể ai tưởng tượng được nó là một kỳ tích luôn đấy Thầy đã xây dựng và phát triển một tăng đoàn lớn mạnh đang tu tập mà theo chính pháp của Như Lai giúp cho muôn loài bớt khổ không phải vì ngôi chùa rất là to không phải là vì uh, các cái cảnh vật ở đó nó đẹp mà là cái cách mà thầy uh, đã đem cho chúng con một cái ngôi nhà thật sự là rất là tuyệt vời để chúng con đến để chúng con được uh, đi ờ, lễ Phật và ờ, tham quan ngôi chùa ờ, Ba Vàng. Nếu như không có sư phụ, không gặp được sư phụ thì cuộc đời mình sẽ khổ lắm. Chẳng bao giờ mới biết được mới hết khổ. Ngày ấy chồng mình cũng hay uống rượu. Thế mà dần dần bây giờ chồng mình bỏ hẳn rượu, không uống rượu say xưa như thế nữa. Rồi cùng với mình à, hàng ngày tu tập. Thì từ khi mình được nghe sư phụ giảng mình không không dùng những cái mưu lược như ngày xưa nữa mình sống chân thật với mọi người thì mình lại cảm nhận thấy là cái cái công việc của mình nó tốt hơn ngày xưa thông qua các bài giảng của sư phụ trong cuộc sống hàng ngày con vẫn luôn rèn luyện ba tâm cung kính vâng lời và biết ơn báo hiếu với cha mẹ và luôn sống yêu thương chan hòa với mọi người xung quanh thật may mắn khi hơn 4 năm qua con được sư phụ trao truyền các giáo pháp của Đức Phật sư phụ dạy cho con các pháp tu để diệt trừ tâm tham pháp tu để tu tập để tăng phúc đức và tăng trí tuệ trước đây mình là một người khá trẻ con xấu tính hay nổi giận và sau khi biết về Phật pháp nghe những lời chỉ dạy trên sư phụ thích trúc thái minh mình đã trưởng thành hơn rất nhiều hiểu sâu hơn về tình thương của cha mẹ biết yêu thương mọi người nhiều hơn qua những bài giảng pháp của sư phụ thì tôi học được rất nhiều điều để áp dụng vào trong cuộc sống cũng như trong công việc thứ nhất là biết kiên định lắng nghe thứ hai là biết kiềm chế cảm xúc không đặt nặng cái tôi của bản thân áp đặt lên người khác và thứ ba là không để tâm sân hận vì sự ích kỷ sự đố kỵ của người khác gây ra cho bản thân mình và đó biết quán chiếu lại bản thân để tìm khuyết điểm lỗi lầm và sám hối con không biết rằng nếu không có chùa Ba Vàng để về thì ngày ấy con có vượt qua được những cơn khủng hoảng tinh thần đã từng làm con rất suy sụp hay không? hoặc những bài giảng mà sư phụ đã giảng thì con đã được hiểu thêm về nhân quả trong cuộc sống tập gieo cho mình những nhân tốt và tránh gieo cho mình những nhân xấu để có một cuộc sống đời sống ăn vui hơn nhờ sự giáo dưỡng trên sư phụ mà con biết xoay tâm mình lại hiểu sâu về nhân quả dùng cuộc đời này để làm lợi ích cho nhiều cuộc đời về sau vợ chồng chúng con đã chia ly mà bây giờ nhờ có sư phụ gia đình chúng con đã đoàn tụ lại với nhau Trước đây thì chồng thì thường xuyên đi à, về muộn này, thường hay tụ tập bạn bè, à, rượu bia cũng chưa quan tâm đến con cái, gia đình, nhà cửa và cũng hai vợ chồng cũng có những sự à, à, trao đổi to tiếng và không hài lòng với lại cái cách ứng xử của nhau. Sau khi được tu học, được sự giáo dưỡng trên sư phụ thì mình cũng à, dần dần hiểu được về nhân quả và cũng tu dưỡng được thân tâm để giảm bớt được những sân hận phiền não à, qua đó thì chồng mình cũng dần dần cũng có những thay đổi và điều tuyệt vời nhất là hiện nay chồng thì cũng đang cùng với mình tu tập. Qua các bài giảng về chữ hiếu đối với cha mẹ của thầy đã giúp con hiểu thêm được sâu sắc hơn về công lao của cha mẹ, giúp con và bố mẹ con được gần gũi với nhau hơn, chia sẻ với nhau về những bài học đạo đức áp dụng vào cuộc sống tại gia. Sinh nhật là theo lẽ thế gian, sư phụ cũng không bận tâm nhiều đến điều đó Tuy nhiên với những Phật tử trẻ chúng con thì đây là một ngày rất thiêng liêng, nhân đó mà sư phụ đã có mặt trên cõi đời này để có thể à, tiếp tục công hạnh hoàng truyền Phật pháp, cứu độ chúng sinh. Thưa quý vị, nếu không có sư phụ thì đêm dài tăm tối của biết bao con người sẽ chẳng thể được thắp sáng lên bởi ánh sáng của từ bi và trí tuệ. Kể từ khi xuất gia cầu đạo, bỏ lại danh vọng địa vị nơi đời, sư phụ chẳng còn màng đến lẽ sinh nhật của thế gian nhưng với tất cả tấm lòng biết ơn, các Phật tử của hơn 200 đạo tràng từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới xin được gửi tấm lòng thành kính tri ân tới trên Sư Phụ, người làm tươi đẹp cuộc đời. Con xin tri ân Sư Phụ đã là người thầy chỉ đường dẫn lối cho chúng con đến được bến bờ giác ngộ. Nhân dịp sinh nhật của Sư Phụ, con xin thành tâm hướng về Sư Phụ với lòng tri ân và biết ơn sâu sắc nhất con xin kính chúc sư phụ Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu luôn là nơi nương tựa vững chắc cho hàng đệ tử chúng con trên con đường tu học Phật Pháp. À, nhân dịp và sinh nhật sư phụ, con à, xin kính chúc sư phụ luôn mạnh khỏe để dẫn dắt chúng sinh trên con đường tu học Phật. Con cũng xin được chúc sư phụ sẽ luôn dành được nhiều thời gian để làm đẹp hơn nữa ngôi chùa Ba Vàng này, khiến cho bạn bè Nam Châu cùng được biết đến rằng ở Việt Nam có một ngôi chùa mang tên Ba Vàng mà chư Tăng tu tập hệt như thời Đức Phật còn tại thế. Thay lời tri ân, con xin kính dâng sư phụ mấy vần thơ trên đời ai đẹp bằng sư áo nâu túi vải lại thêm y vàng y vàng giải thoát nhân gian gần đời mà chẳng hôi tanh mùi đời nhân dịp sinh nhật của sư phụ con xin thành kính tri ân trên sư phụ con xin được chúc sư phụ thân tâm thường an lạc phật đạo viên thành Kính chúc sư phụ sức khỏe, trường trường thọ Kính chúc sư phụ Phật đạo sớm viên thành Để à, tỏa mắt là cho cái hàng hậu thế à, đệ tử chúng con Happy birthday to sư phụ Chúc mừng, sinh nhật sư phụ Và chúng con muốn nói rằng Sư phụ là cái đẹp đời